Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Măng Linh phường 7, diện tích 219m2, 17,6 x 12,3m, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường nhựa ô tô. Cách trung tâm Đà Lạt 8 km, đất biệt lập view thoáng, khu tập trung các biệt thự sang trọng, gần biệt thự của Lý Nhã Kỳ, cà phê view đêm nhạc trên mây, giá 5,5 tỷ đồng, Biệt thự Lữ Gia phường 9, diện tích 659m2, có 432m2 đất ở, sổ riêng, hướng Tây Nam, đường nhựa 12m, gần bến xe Thành Bưởi, khu nhiều biệt thự, an ninh tốt, thích hợp nghỉ dưỡng, giá 40 tỷ đồng. đất hẻm Nguyễn Đình Quân phường 5, diện tích 285m2, 16,94 x 18m, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường nhựa ô tô, cách trung tâm Đà Lạt 2 km, gần chợ, cây xăng, trường học, tiện ích đầy đủ, giá 9,5 tỷ đồng. Nhà Vạn Thành phường 5, diện tích 60m2, 5 x 12m, sổ chung xây dựng, hướng Tây, đường ô tô, kết cấu. Một trệt một lầu một áp mái, ba phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, phòng khách rộng, cách thác Cam Ly 500m, cách chợ Đà Lạt 2 km, giá 3,15 tỷ đồng.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 八八八